Bang! Xin chào các bạn, trong trở lại với nhóm Double Wish Và mình tên là Kazu của nhóm Double Wish bây giờ của số 2 ha Nguyễn Thị Minh Khai và một nha Tại sao Kazu ở đây? Lý do là sắp tới lễ trung thu Em Kazu bây giờ muốn lễ trung thu Đây, đây là như Lang mọi người biết quán như Lan không? Như Lan là bánh mì là ham nè, là chả cá luôn Bánh mì như Lan là ngon nè Nè, thật trăm nè Bánh chân tư cũng ngon nè Bánh túi nha, ok rồi yeah! yeah. Dạ. lần này là cả mất thứ là ba loại bánh chân thứ là bánh trung thu thập thắm có nhiều lần cái này là wow xa xỉ nè xịn quá nè và cái này là bánh phân khoản Mỹ nha của trung tâm thương mại Takashimaya cái này là bánh chân thực Doraemon hoặc là Doremi nha đó là cái của Family Mart nha à, cái này đặc biệt nha quá nha Wow Bên ngoài là Doraemon nè Người thấy được không? Được nha Doraemon Là ở Family Mart cũng có Dorami Nhưng mà Kazu mua Doraemon nha Là bánh phương <laughs> hoàng mỹ Đẹp không? Kazu chia sẻ nè Đẹp à? Wow Mình truyền thống nha Bên ngoài truyền thống nha The Golden Bit 300 thứ là như vậy nha Là không phải như này nha à. <laughs> Đây là đặc biệt Wow Wow Ok Đầu tiên Golden ăn thứ bánh này bánh phùng hoàng nhĩ nha Cái này là mắc lắm Là chi phí là 100 90.000 đô nha nha nha Ui, cái này vứ quá, vứ quá, vứ quá, vứ quá Đầm Đầm nhá Ủa, thơm nè Ủa Thơm, thơm Thơm quá Đầu tiên là cắt nhá Cống lọc về Ui, cũng nhiều đồ ăn cái này là trứng muối à nhưng mà các đồ ăn là cái gì à không biết nên ăn thứ nha thứ này. là không hiểu vị này là vị thế nào tại vì cái này nhiều đồ ăn nem cũng nhiều vị <laughs> thì cái này là bị phân hoàng <laughs> vì phức tạp nhá nem khó nói ha hơi hơi ngọt nhá mà hơi hơi chua nè và hơi cứng nè nhưng hơi mềm á chắc là có đau đỏ chắc là cũng có hành nhân và cũng có hạt điều chắc là có trái cây à dạ thấy được không ạ ừ. cái này là hành nhân Kazu à? nghĩ là cái này cũng có xả và cũng có yuzu à, yuzu à? là quả kiểu giống cam quýt nha mà vị này rất một cái từ bình thường nhé ừ. à, thập lau cái này là có một trứng hối à nè ừ, ừ, ừ. cái này có mùi Việt Nam à, ừ. hơi hơi mềm đấy Bang Về chấm muối à là Có ô, Mè đó, có mè đó À Hương vị Việt Nam cái này là bạn đã chấn thương em không quan hệ ngon hay không cái này là quà kỷ niệm nữa nhưng cái này cũng gột ngà cái này là cái gì củ cải trắng hả Ý nhẹ nhàng nhẹ nhàng khi ăn à, củ cải trắng thì nghe giọng như này là nghe được nhé nghe được âm thầm như vậy nha thôi hay là nếu anh trái cây à ví dụ là à, táo thì thảo thì nghe được học thanh như vậy thảo à ừ. à giờ không biết gì cả bây giờ là ăn thử nhưng không hiểu cái gì đó và không nói được cái này là cái gì cái gì cái gì không biết tên cái gì à? cái này đảo này là đảo gì cả giờ không biết tên bằng tiếng nhật nữa cũng không biết điểm gì Cái này Hành nhân à Hành nhân Hành nhân, hành nhân ừ, Một hành nhân ok Hành nhân <laughs> cả hành nhân Ồ, cái này là hành gì nữa Ờ ừ. Hành Đúng rồi Cái này là vị truyền thống như thấy Việt Nam Cuối cùng là Doraemon đấy, bánh Doraemon tức là bánh trung thu như lan và thư phương Hoàng Mỹ là kiểu Việt Nam nhưng Doraemon là của Nhật Bản á nên cái này chắc là vì Nhật Bản này ờ. là vừa mình có Kazu nha ừ. Kazu tưởng tượng cái này là bánh giống như dorayaki à <laughs> một bãi bánh trung thu này Doraemon thích dorayaki này ừ. Chào ơi Dễ thương nè Ăn ăn ăn とっても大好きバンチュンとどれもててたああキャードレモンバイバイドレモンバイバイ hay cái này đào đổ nè à, cái này chấm muối à cái này à, chắc chắn là kiểu nhật bản nha à, dễ hiểu nè vị này là miếng cái nào chấm này nè chấm muối này là hơi hơi mặn nhưng bánh chấm tư khác là không phải như vậy chấm muối nhưng không mặn cái này là mặn ngô Ồ, oh, wow Bên ngoài bánh này Bánh này là ngon Và hơi hơi cắt nhà Nếu có trứng muối trong bánh dorayaki thì chắc chắn sẽ trở thành như này Cái này cũng có trái cây à, Cái này 似合尿がね似合うかなうんあ結構はい尿キャイラレーズンあレーズンやっぱね純無印がちゃんと塩ついてるってうまいあ甘すぎない確かにこの まりその卵の塩っぽさがないもんね、うん、確かにないMọi người ơi, sự là bên Nhật Bản không có bánh trung thu nha Khi lễ trung thu thì bên Nhật Bản là ăn dango à, giống như bánh mochi ừ. Nên Nhật Bản được nói khi để chứng thư xuất hiện con thỏ trong trang nhạc nên mọi người vừa nhắm răng vừa ăn tango qua ngày trước thư rồi thì mùa hè thay đổi mùa thu thì đó là càng ngày càng mát nhạt nên rất rất thoải mái mi này là như thế nào ừ. cái gì thích nhất là cái gì ừ, thích nhất là bánh bún kazu tất cả các bánh trung thu này ừ. Dạ thôi à, Không, không quyết định được Xếp hàng được Không, không xếp hàng được Chọn đi Đó Doraemon bánh trưng từ Doraemon ngon nhất là à không, và mình qua Kazu nhất là bánh Doraemon này. tại vì là cái này là vị ngọt nhất nè ngọt hơn hai bánh này nè nên ngon nè bên này bên bên này là bên bánh này là khó nói rồi vị này là gì thế nào nếu các nói về vị bánh trung thu Doraemon thì chắc chắn nói là vị đào đỏ hoặc là vị ngọt nhưng cũng có chứ mỗi nghe hơi hơi đậm vị đậm nhưng cái cây này là không nói được không có ngọt không có mặn không có đậm nhưng cổ bị ngột cổ <coughs> đậm cổ mặn rất phức tạp nữa không không nói được nha sự thật là lẽ chân thưa là ngài chỉ nghiệm đó đúng không nem không cần nghĩ cái gì đó là ngon cái gì đó là không ngon không quan trọng ngày đó là hãy đi chơi ờ, và hãy ngắm trăng oh, đẹp đẹp đẹp oh, đẹp quá ừ. ờ, nếu mọi người là Son Goku thì khi ngắm trăng thì sẽ sẽ cho thành kỹ gorilla đúng nha Kể rồi là đối với Kazu ngon nhất mà thích nhất là bánh trung thu Doraemon của Family Mart này nhưng Kazu không biết vừa mình của mọi người là bánh gì sau khi ăn bánh trung thu thì hãy viết comment cho Kazu nha ừ, và nếu thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé chúc mừng lễ trung thu nha bye bye